mời các con cùng hướng lên màn hình. Ở đây, cô có một cái bản đồ Việt Nam. Trên bản đồ này, các con hãy nhìn xuống phía dưới của góc bản đồ. Các con sẽ thấy dưới góc bản đồ có ghi. Ghi như sau, đó là tỷ lệ 1 trên, ở đây là 10 triệu. Tỷ lệ 1 trên 10 triệu có nghĩa là bản đồ của chúng mình được thu nhỏ so với thực tế là 10 triệu lần các con ạ. Đây chính là tỷ lệ và tỷ lệ này thường được ghi ở góc của bản đồ. Các con nhìn thấy rõ là ở phía dưới góc bản đồ chúng mình sẽ thấy có một cái tỷ lệ đó. Tỷ lệ này chính là đất nước Việt Nam của chúng mình đã được thu nhỏ và thu nhỏ tới bao nhiêu lần? Thu nhỏ tới 10 triệu lần đấy các con ạ. Vậy tỷ lệ đó chính là tỷ lệ bản đồ. Cô nói lại, tỷ lệ bản đồ có nghĩa là tỷ lệ ấy đã được thu nhỏ so với thực tế tế. Cụ thể là đất nước Việt Nam của mình, nếu như chúng mình thấy sống trên đất nước Việt Nam, chúng mình thấy đất nước Việt Nam mình rất là rộng lớn. Thế nhưng người ta đã thu nhỏ và vẽ biểu diễn đất nước Việt Nam của chúng mình trên bản đồ bằng cách thu nhỏ chúng nhiều lần và cách thu nhỏ đấy người ta ghi ở cuối mỗi bản đồ chính là tỷ lệ bản đồ. Con đã hiểu thế nào là tỷ lệ bản đồ chưa? Chúng mình cùng quan sát tiếp nhé. Như vậy, tỷ lệ bản đồ sẽ được ghi là 1 chia cho 10 triệu lần hay 1 trên 10 triệu. Cho biết nước Việt Nam đã được vẽ thu nhỏ lại tận 10 triệu lần.